Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực nhà cháu Diệp à, Cách đây một tháng thì à, Giang có vào chia sẻ về hoàn cảnh của nhà cháu Diệp Cháu Diệp thì sinh ra là từ nhỏ là không có hậu môn Cũng chắc hơn một tháng này rồi Thì Giang nghe nói là cháu đã mổ về Nhưng không biết là hiện tại là có nhà hay không Thì hôm nay Giang vào đây để hỏi thăm gia đình nhé Chào bác nhá. À. <laughs> Khỏe không bác? À vâng. Bác còn nhớ cháu không nhỉ? Có chứ. Vâng. À cháu hỏi để cháu Diệp mình đã về chưa? Chưa. À chưa về à? Chưa về. Bác Sao... bảo đến thứ tư lại khám lại. À thế à? Hôm qua bố nó mới tiến nó mới xuống. Ừ. À. Thế cháu tưởng là nghe nói bảo là cháu ờ, quay về rồi về nhà rồi Không. À thế à? Hay là cũng như là vẫn vẫn ở viện à? nó vào viện rồi nhưng mà nó ở nhà trọ nó vâng, vâng. ra viện xong nó ở nhà trọ à thế cháu này không không biết mà À, cháu nghe, nghe, nghe bảo là chỗ anh, anh Dương Tú Phong bảo là như là tiến về nhà vài hôm xong là ngày mai bắt đầu mới xuống viện thế là cháu không nghĩ ở nhà cháu mới về, vào đưa thì ừ, tiến nó khác về thôi à ừ, nó bảo cháu nó đỡ một tí thì tiến nó về ở đấy thì nó cũng vâng vâng vâng nó thế à đó là, là, là, là cũng là chỉ có mỗi tiếng bố cháu về thôi gì về về à. mấy hôm làm với anh nó đi kiếm được đồng nào trong hôm qua vâng, vâng. chiều hôm qua mấy ô tô chở gỗ ra ngoài nó mới đi cùng nó bảo sáng nay thì cũng bận không có ai đưa đi thì nó đi trước à. đi từ hôm qua Vâng. Hôm nay tới sáng thì chưa được điện nó có lên xe chưa. À. Ừ. Thì cháu này cứ nghĩ là là đấy là là bố cháu và cháu về nghĩa là ngày mai bắt đầu mới cả nhà xuống là lại vâng. khám để ấy lại cái cái hồng môn cho nó hoàn chỉnh ấy. Họ long cho mà. À. Ngày nào họ cũng long. À vâng vâng. Về nhà thì sợ như lần trước mình không không làm như bác sĩ thì nó mới không được ấy. Vâng vâng vâng. Ừ à ừ, đấy thế là tiến là vừa xuống xong hả bác ừ, vừa đi chiều qua à đi thì bố cũng không biết à thế ạ ừ vâng vâng cũng không biết bảo tiếng là nó còn đi làm à vâng vâng thấy xe ở đấy tôi bảo ô thế thì con nó đi rồi vâng nó bảo không có tiền ăn thì mẹ bảo mẹ cũng không có tiền thì vâng. mới sát gạo cho mốc gạo cho nó nó đi à, đấy ạ. lúc tiền bị lấy gạo cho thì ô tô nó chở gỗ thì chưa về xong cô mới lại đi xuyên nước rượu thì à, vâng. đến đấy thấy ô tô về chạy về thì họ là đi xong à đây à ừ. vâng vâng vâng bảo ô thôi thấy mẹ thì không có tiền thì vâng. làm thế nào thì có mấy hơn trăm thì cô cũng mẹ cũng đưa cho nó bảo đi cũng à. được cái tiền đi xe cũng được dạ dạ dạ ừ. vâng thế là cô lấy gạo cho nó mang đi nấu vâng. ăn để nó đỡ cái tiền vâng. cái tiền thì nó lại mua canh để còn đỡ vâng vâng ừ. Còn gì ờ, đấy thì ờ, bác à, cái này ngô nhà mình à, vừa thu hoạch xong hả bác? Vâng. À đây à? À là vừa phơi không? Ừ, sáng nay vừa mới làm xong. À sáng nay vừa làm xong. Vừa làm xong. Đây là bà bà nội của cháu Diệp. Ừ. Đấy thì à, hơn một tháng tháng rưỡi rồi và ờ, cháu là phải nằm viện liên tục nhưng mà thấy bảo lần này nữa là lần cuối cùng đấy ừ. là có thể là sẽ phẫu thuật là, là, là hoàn chỉnh cái hậu môn giả đấy ừ. thì cháu bảo là ừ, đến thứ tư này thì chỗ anh Dương ờ, Tú Phong nói với cháu nhắn tin đấy thì trước cháu có nhắn cho Tiến Tiến bảo là thứ tư thì mới ấy lại anh Giang ạ ừ. thì là cháu cứ nghĩ là ờ, gia đình ở nhà nên là cháu muốn xuống hỏi thăm gia đình ừ. à, hay là cháu nếu mà Đấy cho Tiến là đấy, tiền ăn uống thì cháu có thể gửi em một chút để cho gia đình xuống ờ, chăm sóc cháu thời gian Vẫn ở đấy liên mà. À vâng. Nhưng mà cháu về thì cũng không mình không tự, tự long được như là lần trước ấy mình vâng. tự long được thì đó mới như thế vâng, vâng. Ừ, mất thì mất tiền thật nhưng mà trước đi thì buýt nhiều quá thì đi thì không đi được xe khách ấy thì vâng. con nhỏ thì lại mình lại phải đi cái xe đấy thì nó đắt hơn vâng vâng vâng ừ, à. hai trăm tám phải ba trăm ba triệu tám ba triệu đấy thì vâng. nó mất vâng. tiền nhiều mất tiền nhiều đấy ừ, thì bây giờ thì được cái, cái anh nhà họ tâm vâng. giúp thì gia đình thì cũng cảm ơn các anh nhà học tâm đấy vâng, vâng. gia đình ông bà thì cũng rất là cảm ơn dạ, dạ. chẳng biết nói gì vâng. ừ. thôi động viên uh, cháu tiến thôi bác bác động viên cháu là cố gắng thì bây giờ là ừ, bệnh tình nó như vậy rồi ừ. cháu cứ nghĩ là tiến là mai mới xuống nên là cháu mới xuống ờ, thăm nghĩ là cháu về cháu mới xuống ờ, thăm gia đình của cháu ừ. để xem như thế nào ừ. thì xuống thì bác lại bảo là tiến có mỗi tiến về qua xong ừ. nghe mọi người nói về cháu cũng không anh rõ vận việc của các anh thì vâng. không có ai đưa đi được thì Đấy. nó đi theo ô tô đi chở gỗ nó à, đi cùng đi cùng à. đi cùng thì đến chắc hôm qua thì ăn thịt qua sáng nay mới lên xe hay là đi từ tối qua đi đêm cũng không à, dạ, dạ. nó đi không không không có tiền nó lấy gạo đi nấu ăn thôi vâng. nó bảo đi thì cô cũng nói bảo mẹ cũng bảo ôi rồi thế thì cứ lấy gạo đi thì nó đỡ cái tiền mua cả gạo ấy vâng. ừ. Ô nhà mình cũng làm măng hả à, bác? Làm cái... hôm qua đứa con gái ở bên kia nó lấy À Bác ờ, làm này có là bán không? Hả? Có có bán không hay như nào bác? Ồ, ờ, nhưng mà khô thì cũng quà cho các anh một chút một tí. À Mà chưa khô Chưa khô đúng không? Cái này gọi măng gì đấy bác? Măng à, măng tre sao ấy À măng tre à? ừ. Nhưng mình ờ, có làm măng nướng không bác? Măng nướng á? À? Tôi cũng chưa đi làm được, thì họ vẫn làm À, à. Ừ à có nghĩa là ở đây mình vẫn có măng nứa đâu để có. để đấy đúng không ừ. và nhưng mà cô không đi làm không đi lấy được dạ dạ Tôi tưởng cái này là mình à, làm măng nứa không, không phải, phải măng tre đứa con vâng. gái về bảo là lấy măng cay măng chua nhưng mà à. thế về cô lại làm cái này vâng. cái này ăn cũng càng ngon hơn mà nó mềm hơn đấy à đấy ạ ừ. cái này cháu cũng chưa được à, ăn bao giờ ừ, ăn. Thế... tiếc quá nhỉ cháu là cứ nghĩ là cháu Diệp về nhà cháu Diệp thì cũng về à. nó ở đấy Long nó bảo được à. hôm vâng. qua hỏi nó bảo được 18 ngày à mấy ngày à. Vâng. như thì hôm qua nó cũng nói bảo sợ ở đấy thì mất ờ, nhiều thì cô cũng nói bảo các con cứ ở đây đi lòng vâng. à. cho bác sĩ lòng nó an toàn hơn như lần trước thì đấy. không ở đấy được thì về mẹ các tự làm nó mới liền cái trong ấy vâng, vâng mới vâng, vâng. như thế chào à, chú nhá vâng. <laughs> vâng thì à, chỗ nhà cháu Diệp thì là khu, thuộc khu vực à, xã Sài Lương thì con đường nếu mà chạy theo đường quốc lộ mình xuống đến nhà cháu là cũng phải gần 25 30 cây đấy nhỉ. 30 ừ. cây số đến nhà cháu. khá là xa, hầu như đa số là đi toàn đường đất đường đá bây giờ cháu là cứ nghĩ là chỗ cháu Diệp là về cháu mới ờ, xuống ờ, để xem như nào ấy tình hình cháu nào thực tế là có mỗi mình bố cháu về thôi chắc lần này chắc là lần cuối cùng là, là, là cái đợt mai là đi khám là mổ là sẽ hoàn thiện thế bảo uh, bác sĩ bảo vậy mà cháu cũng có hỏi chỗ uh, Dương Tú Phong ấy nên là bác cứ yên tâm còn cái tiền ăn uống thì bên anh Dương Tú Phong sẽ hỗ trợ trong quá trình mà tiến ở dưới đấy gia đình mẹ cháu ấy vâng. gia đình ông bà cũng cảm ơn vâng. anh là ấy nhỉ <coughs> vâng thôi thì ờ, bác ờ, làm việc làm đi cháu ờ, chắc là xin phép về thôi cháu nghĩ là gia vâng, <laughs> đình vâng thôi để khi khác vậy và cháu phép về nha bác nhá bác cứ làm việc đi vâng, vâng để vâng vâng vâng, vâng. cháu về đây chú nhá vâng. vâng cảm ơn chú vâng, đi nương về chú hay đâu về đấy bây giờ mới đi trân châu ấy à trân châu à vâng vâng bên cạnh thì uh, đây là chỗ ấy là bên à, mẹ của tiến thì à, đang làm ngô sang tiếc quá là không có gia đình đây nhà cháu nó cũng nhà, nhà nhỏ nhỏ này đâu như lúc trước mà Giang có chia sẻ với gia đình nhà cháu ấy, thì cháu cũng bán trâu bán bò này bán cả một cái vườn quế để mà làm cái hậu môn giả cho cháu quá trình mà cháu phẫu thuật thì à, gia đình là thiếu tiền kinh phí và Giang cũng xuống chia sẻ video và có cả anh Dương Đức Phong bên à, nhóm tình nguyện bản em nữa cùng nhau kết hợp để à, có gì à, thì Giang sẽ tiếp tục là ấy cập nhật cho mọi người cùng biết sau Đấy, hôm nay thì Giang hôm đây cứ nghĩ là cháu về rồi để ngày mai là cháu xuống khám và làm nốt cái hậu môn giả là cho nó hoàn thiện đấy thì thế là xuống thì mới biết là chỉ có mỗi mình bố cháu về thôi cho nên video của Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi xin cảm ơn tất cả các bạn và mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.